có đức mặc sức mà ăn. Vì thế khi cha mẹ dạy con tích đức là cho con một tài sản vô giá, phúc phận cũng là từ đức mà ra. Phật gia giảng lục đạo luân hồi, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Người sống trái đạo cuối đời ắt gặp quả báo, tổ tiên không tích đức cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai của con cháu. Kỳ thực vàng bạc châu báu vốn đều không phải là kho báu thực sự, chỉ có nhân cách mới là báu vật lớn nhất của đời người. Bây giờ, Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm ý nghĩa của câu chuyện dạy con tích đức ngay sau đây. Câu chuyện thứ nhất, Khương Nguyên Long hành ác tích tiền cho con. Chuyện xưa kể rằng, Khương Nguyên Long là đại phú gia người Trấn Trương Yển, huyện Gian Kim Sơn, Triều Thanh. Khương Nguyên Long vốn xuất thân từ nông dân áo vải, sau thành phú gia. Tất cả điền sản của ông ta phần lớn là dựa vào việc dùng tâm kế mà có được. Ông ta một mặt cho vay lãi cao, một mặt chỉ cần thấy nhà ai có điền trạch tốt liền nhân cơ hội họ gặp ra cảnh khó khăn mà thừa cơ trục lợi. Thời gian qua đi, người vay không trả được phải gán gia sản cho ông ta. Với cách làm như vậy, chỉ vẹn vẹn 20 năm, số gia sản của Khương Nguyên Long đã lên tới hàng ngàn mẫu ruộng, vàng bạc kim tiền cũng nhiều vô số. Sau này Khương Nguyên Long sinh được một người con, đặt tên là Khương Đức Trương. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Khương Đức Trương lớn lên ham ăn lười làm, không quan tâm việc nhà cửa mà chỉ tối ngày cờ bạc mua vui. Mỗi lần bước chân ra cửa là cầm theo mấy tờ khế ước điền trạch để đánh bạc. Khương Đức Trương thường lấy khế ước điền trạch đem cắm chịu lãi cao để lấy tiền đánh bạc. Cậu ta mượn thì ít trả thì nhiều. Có khi mượn của người ta 20 lượng nhưng hôm sau lại bị chủ nợ lừa gạt ghi giấy thành 50 lượng. Tuy nhiên cậu ta cũng chẳng thèm bận tâm, cơ bản là không thèm để ý số khế ước đó cậu ta cũng chẳng có ý muốn lấy lại. Người khác thấy Khương Đức Trương dễ bị lừa gạt nên ngày càng cố ý lừa nhiều hơn. Do vậy chỉ chưa đầy 10 năm Khương Đức Trương đã phá sạch tan số tài sản mà cha mình để lại. Cuối cùng cậu ta phải chết vì đói. Chu Thánh Trương tham tiền tích nghiệp cho con. Một câu chuyện khác kể về Chu Thánh Trương, người Hoàng Yên Kiều huyện Đan Dương. Gia cảnh vốn dĩ cũng chỉ thuộc diện có chút khá giả hơn người bình thường. Tuy nhiên vào một năm càn long, lúa mạch bội thu, mỗi đấu có 200 tiền. Chu Thánh Trương may mắn có trăm mẫu ruộng nên thu hoạch được nhiều hơn người khác, lượng lúa mạch thu được rất nhiều. Đã thế năm đó ông ta lại gom tiền mua thêm rất nhiều lúa mạch, ông bèn tích lại dự trữ. Sang năm sau, hai vụ xuân thu đều mất mùa, giá lúa lên cao. Tuy nhiên Chu Thánh Trương vẫn nhất quyết đóng cửa không bán, đợi đến mùa đông. Lúc này sông ngòi cạn kiệt, tàu bè không thể lưu thông, thương lái không thể vận chuyển hàng hóa, ngay cả lúa giống cũng phải mang ra ăn. Lúc đó Chu Thánh Trương vẫn giữ 4.000 thạch lúa, người dân quanh vùng đều phải đến xin hỏi mua. Lúc đầu ông ta vẫn không chịu bán, đến khi mọi người năm lần bảy lượt khẩn cầu ông ta mới chịu bán cho. Nhưng với điều kiện một mẫu ruộng đổi một thạch lúa, đã vậy lúa còn bị trộn lẫn với bổi chấu. Nhờ thủ đoạn này Chu Thánh Trương đổi được một hòm đầy khế ước ruộng đất tổng cộng lên tới hơn 5.000 mẫu. Sau mấy năm ngắn ngủi, ông ta đã có tới trên vạn mẫu ruộng, tiền bạc như núi. Không dạy con tích đức, đời con chịu khổ. Mặc dù tài phú đầy nhà, nhưng Chu Thánh Trương lại không sinh được một mụn con trai nào, cầu khấn khắp nơi. Mãi tới năm 68 tuổi họ Chu mới sinh được một người con nên đặt tên là Lục Bát. Lục Bát chưa đầy 10 tuổi thì Chu Thánh Trương qua đời Chu Lục Bát sau khi lớn lên xem tiền bạc như cỏ rác. Mỗi lần ra ngoài đều đem theo rất nhiều ngân lượng rồi tiêu pha phung phí đến khi nào hết mới chịu về nhà. Có khi tiêu không hết cậu ta ném luôn tiền bên vệ đường. Năm đó triều chính thi hành luật kho xã, chọn một nhà giàu có tại địa phương làm kho xã. Quan nhà chọn đúng nhà Chu Lục Bát. Nhiều người thấy Chu Lục Bát còn nhỏ lại yếu đuối nên chỉ có mượn mà không có trả. Từ đó, dẫn tới việc mỗi năm Chu Lục Bát phải đền vào ngân khố rất nhiều cộng với thói quen cờ bạc, gia sản chẳng mấy chốc đều tiêu tan hết. Tới lúc qua đời, ngay cả chốn dung thân cũng không có. Dạy con tích đức mới là tài sản quý giá nhất cho con. Cổ nhân có câu có đức mặc sức mà ăn. Câu nói có ý rằng mỗi người nhờ hành thiện tích đức mà đắc được phúc báo. Đặc biệt trong cách giáo dục con cái ngoài việc dạy con tiếp thu những kiến thức xã hội, cha mẹ cần dạy con biết trân trọng những giá trị đạo đức, Hai câu chuyện trên cho thấy, cha mẹ dù có giàu có đến cỡ nào thì bao nhiêu tiền tài để lại cho con cũng tiêu tán hết. Khi cha mẹ coi trọng tiền bạc đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai của đứa trẻ. Chỉ có cách dạy con tích đức, biết lấy sự lương thiện để đối đãi với người khác mới đem lại hạnh phúc cho con. Nhiều cha mẹ cho rằng thương yêu con cái là để lại rất nhiều của cải cho con. Do vậy khi còn trẻ họ cố gắng làm việc cật lực, thậm chí chẳng việc ác nào mà không làm miễn là có thể có tiền. Kỳ thực, họ không biết rằng những việc xấu cha mẹ làm vô tình tích nghiệp cho con. Như thế chẳng phải cha mẹ hại con hay sao? Làm người đối nhân xử thế chỉ có thể dựa vào nhân phẩm, cha mẹ dạy con tích đức, sống thiện lương mới có đức giải phục ấm. Tiền tài bất chính rồi cũng mất, hành thiện tích đức để phúc cho con cháu về sau. Thời nay, nhiều gia đình giàu có, quyền cao chức trọng nhưng lại sớm lụi bại chỉ trong vài chục năm. Tiền bạc tích được rất nhiều nhưng con cháu cũng không thể hưởng. Không những thế rất nhiều thiếu gia con nhà giàu có đều là phá gia chi tử, hủy hoại hết cả thanh danh của dòng họ. Vậy vì sao lại xảy ra cớ sự này? Làm thế nào để gia tộc hưng thịnh, con cháu giàu có sung túc? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những câu chuyện dưới đây. Hai đại thần liêm khiết thời nhà Thanh Tăng Quốc Phiền, đại thần nổi tiếng triều đại Mãn Thanh, lãnh đạo tương quân, quyền cao chức trọng nắm giữ tài chính, nhưng ông lại không lấy một đồng từ trong quân đội. Lâm Tắc Từ phụng mệnh triều đình nhà Thanh dẹp yên thuốc viện, chỉ cần ông nới lòng một chút thì sẽ nhẹ nhàng đút túi hàng trăm vạn đồng, nhưng ông đã không làm vậy. Lựa chọn của hai người họ thật là khác so với suy nghĩ của người bình thường. Trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, Nhiếp Vân Đài, cháu ngoại của Tăng Quốc Phiên đảm nhiệm chức hội trưởng Thương hội Thượng Hải. Bởi vì ông là con cháu của gia đình danh giá nên ông có nhiều mối quan hệ với các doanh nhân giàu có. Ông đã chứng kiến được sự thăng trầm của một số người và thấy rằng người ta thời đó kiếm tiền không khó nhưng giữ được tiền tài mới là khó. Thời bấy giờ, không ít quan chức cấp cao, công danh lẫy lừng, nhưng chỉ trong chớp mắt 40, 50 năm là gia tộc đó suy tàn. Hầu hết nguyên nhân của sự sa sút đó là do con cháu làm ăn không đàng hoàng, xa vào gái gú, phung phí tiền bạc, mấy thiếu gia con nhà giàu có, không có mấy ai quan tâm đến việc đọc sách hay truy cầu tiến bộ. Vì vậy ông đã viết một cuốn sách tên là Bảo Phú Pháp, cách bảo vệ tài phú. Trong đó nói về đạo giữ của cải và cũng liệt kê ra rất nhiều ví dụ để tăng thêm tính thuyết phục. Thống soái thể không lấy tiền về cho gia đình. Vào cuối thời nhà Thanh, trong số các gia tộc lớn, có một gia đình giàu có, vượt hơn hẳn ông ngoại tăng quốc phiên của ông. Tuy nhiên vào thời Trung Hoa Dân Quốc, một số gia tộc lớn đã suy tàn. Chỉ trong mấy chục năm, của cải truyền đến đời thứ ba là đã tiêu tán hết. Ngược lại, những gia đình nắm trong tay quyền lực lớn mà không kiếm lợi cho bản thân thì sau này lại phát sinh biến hóa lớn. Trong sách nhiếp vấn đài đã nói rằng, ông ngoại tăng quốc phiên của ông tại vị 20 năm. Nếu dựa vào quyền thế để giành lấy tiền tài cho gia tộc thì rất dễ dàng. Tăng quốc phiên là thống soái tối cao của tương quân, có được quyền hành tài chính tuyệt đối, Quân phí mà triều đình cấp cho tương quân là do ông ký phát. Có người thống kê, từ khi tương quân thành lập vào năm Hàm Phong thứ ba cho đến khi kết thúc chiến sự vào năm đồng trị thứ bảy, Tăng Quốc Phiên đã ký phát quân lương khoảng 35 triệu đồng. Nếu ông có chút lòng tham thì đã dễ dàng tích lũy được tiền triệu. Nhưng tiền mà Tăng Quốc Phiên gửi về nhà khi thống lĩnh tương quân còn ít hơn thời mà ông làm quan ở Kinh Thành, thậm chí có khi còn không gửi tiền về nhà. Tăng Quốc Phiên từng thề với thuộc cấp của mình rằng không lấy tiền của quân đội gửi về nhà. Khi đó, hầu hết các tướng lĩnh và thuộc cấp của ông cũng đều rất liêm khiết, vô hình chung đã tạo phúc cho bách tính. Tăng Quốc Phiên không muốn để nhiều tiền cho con cháu. Trong một bức thư gửi về gia đình, ông nói rằng bởi vì đã phát thể, cũng từng lấy sáu chữ không cần tiền, không sợ chết làm ý chỉ. Ông không thể lừa gạt tâm trí của chính mình. Ngoại trừ nhu cầu cơm áo bình thường, ông sẽ không gửi quá nhiều tiền về nhà. Một lý do khác là ông sợ gia đình mình sẽ trở nên xa hoa. Ông nói trong bức thư rằng, tôi không muốn gửi quá nhiều tiền về nhà, chỉ sợ gia đình quá xa hoa, thế hệ sau trở nên kiêu căng. Không có tiền thì con cháu cũng không thể ngông cuồng được. Ông không ham làm giàu, cũng không muốn tích góp của cải cho con cháu. Ông lo rằng con cháu sẽ nhiễm thói xa xỉ, khó có thể trở thành người tài. Trong bức thư gửi về gia đình ông nói rằng phàm là con cháu trong nhà, cơm áo phải giống như học trò nghèo thì sau này mới có thể thành tài. Nếu như nhiễm thói xa hoa thì khó mà thành công được. Ông còn nói, người con trai nếu có tài có đức thì không cần dựa vào tài sản do cha để lại cũng có thể tự kiếm cơm ăn. Người con trai mà bất tài, có cho nhiều tiền thì sau này cũng làm nhiều việc ác, rồi sẽ làm bại hoại thanh danh gia đình. Con cháu tăng gia đều hiền đạt. Dưới ảnh hưởng của tăng quốc phiên, con cháu tăng gia đều tự lực cánh sinh, sau này còn sản sinh ra rất nhiều nhân tài. Có người thống kê, dòng họ tăng, bắt đầu từ tăng quốc phiên, đã không có một đứa con phá gia chi tử nào trong 8 thế hệ kéo dài trong 200 năm. Trong số con cháu của dòng họ tăng, có gần 200 người đã được học qua cao đẳng, đều là những nhân tài có danh vọng. Lo cho nước cho dân, không chịu nhận hối lộ. Trong năm đạo quang triều đại nhà Thanh, các doanh nhân nước ngoài đã bán một lượng lớn thuốc viện vào Trung Quốc. Việc này đã phá hủy môi trường sống và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Năm Đạo Quang thứ 18, năm 1838, triều đình cử Lâm Tắc Từ làm khâm sai đại thần, đi về Quảng Châu để dẹp yên thuốc viện. Khi đó nhiều người đã tìm cách hối lộ ông. Nếu Lâm Tắc Từ muốn phát tài thì có thể có vài triệu lượng bạc một cách dễ dàng. Như vậy thì gia đình ông có thể sống thoải mái mà không phải lo về cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng Lâm Tắc Từ là người lo cho nước cho dân. Ông biết được thuốc phiện gây hại cho người dân, nên ông cương quyết từ chối tiền hối lộ của các thương nhân. Ông đã thu giữ và tiêu hủy gần 20.000 hộp thuốc phiện. Qua năm sau, quân đội Anh uy hiếp triều đình nhà Thanh. Triều đình nhà Thanh vì muốn cầu hòa mà đã cách chức Lâm Tắc Từ để điều tra. Ông bị đẩy đến biên cương và phải chịu 5 năm sống lưu vong. Lâm Tắc Từ giữ vững ý chí của mình. Nhiều người có thể nghĩ Lâm Tắc Từ làm như vậy để làm gì? Chỉ vì từ chối nhận hối lộ và cấm thuốc viện mà ông đã bị cách chức và bị đẩy ra biên giới. Trước khi đi ông đã làm bài thơ Phó Thú Đăng Hình Khẩu Chiêm Kỳ Gia Nhân trên đường đi đóng quân xuất khẩu thành thơ để giải bày với người nhà. Trong đó có hai câu viết rằng cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị su trì. Có nghĩa là chỉ cần có ích cho nước nhà thì dù phải hy sinh thân mình ông cũng cam lòng, tuyệt đối sẽ không trốn tránh dù cho biết là sẽ gặp phải tai họa. Về việc này, Nhiếp Vân Đài đã ghi lại rằng Lâm Tắc từ sau khi qua đời, Lâm gia không có tiền tích cóp nhưng cũng không bị suy tàn. Con cháu mấy đời của ông sau này có rất nhiều người đã học hành đỗ đạt. Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, vẫn là một nhà dòng dõi nho học. Lâm Tường, viện trưởng tòa án tối cao thời đó chính là con cháu của Lâm Tắc từ hơn nữa đạo đức của người này cũng rất cao thượng. Có thể thấy, Lâm Tắc từ từ chối phát tài bất hợp pháp, nhưng con cháu của ông lại được hưởng phúc, Lâm gia vẫn được hiển hách cho đến mãi về sau. Kiến tiền nhờ quốc nạn, tiền vào cửa trước mà ra cửa sau. Trong sách, Nhiếp Vân Đài cũng ghi lại câu chuyện về ba doanh nhân giàu có ở Quảng Đông. Họ là Ngũ Thị, Phan Thị và Khổng Thị. Ba nhà này đã lợi dụng chiến tranh thuốc viện mà phát tài kiếm lợi hàng chục triệu đồng. Tài sản của ba gia đình này có thể nói là cả nước không ai sánh bằng. Họ ăn mặc sang trọng, có xe BMW kép ra vào, cuộc sống ngập trong nhung lụa. Vào thời điểm đó, hầu hết các bức tranh thư pháp cổ nổi tiếng đều được đóng dấu ngũ thị, phan thị hoặc khổng thị, cho thấy những bức tranh quý giá này đã được sưu tập bởi ba nhà trên. Nhưng vài chục năm sau, trong số con cháu của ba nhà này, không có một ai thành tài, tất cả đều dần dần suy bại. Trong lễ ký, Đại học có nói rằng hóa bội nhi nhập giả, diệt bội nhi xuất. Đại ý là một người nếu dùng thủ đoạn bất chính mà có được tiền tài, vậy thì người đó cũng theo những cách không hợp với lẽ thường mà mất đi nó. So sánh Lâm Tắc Từ và ba doanh nhân ở Quảng Đông, ba doanh nhân này phải chăng là rất có đầu óc kinh doanh nên đã làm ăn phát đạt. Còn Lâm Tắc Từ lại rất ngốc, không biết lợi dụng cơ hội mà phát tài. Nhưng chỉ vài chục năm trôi qua, nhìn lại con cháu của họ thì đã cách biệt một trời một vực. Tiền tài tích cóp con cháu cũng không thể hưởng. Vào thời điểm đó, có một doanh nhân giàu có họ Trần ở Thượng Hải. Có thể nói Trần Gia là ông vua đầu tư đất đai. Tài sản của Trần Gia phải đến 40 triệu đồng. Hai người con trai của ông, mỗi người được chia 20 triệu đồng. Năm 1925, nhấp Vân Đài đến Trần Gia làm khách, nhìn thấy ngôi nhà của Trần Gia rất sang trọng tường bốn bên đều được trang trí bằng pha lê, trưng bày những đỉnh đồng cổ đại, đều là những đồ cổ có lịch sử hơn 3.000 năm. Vào thời điểm đó, gần một nửa số đồ đồng nổi tiếng ở Trung Quốc là của Trần Gia. Tuy nhiên, chỉ 7 năm sau, giá đất ở Thượng Hải đột ngột tụt giá thê thảm. Trần Gia đầu cơ thất bại dẫn đến phá sản. Hầu như toàn bộ tài sản của gia đình đã bị ngân hàng tịch thu. Có thể thấy, hành thiện tích đức mới có thể để lại phúc lộc cho con cháu.